Vừa qua giới giang hồ mạng xôn xao khi nghe tin huấn hoa hồng bị đánh ở Thái Nguyên, chính vì tin tức này đã khuấy đảo giới giang hồ mõm Việt Nam, đẩy giá thịt mõm lên cao trong vài ngày, nhưng vẫn chưa thể làm lộ mặt Tùng Chọc Hạ Long người đang thao túng giá thịt lợn bấy lâu nay. Chào thầy Huấn, thầy có thể cho biết lý do tại sao thầy bị đánh không ạ? À? Người mới bị như này thôi. Sống tình cảm mới bị như này thôi. Tôi biết mặc dù đang bị đau, nhưng thầy có thể dạy lại một số bài đạo lý không ạ? À? Hoàng Loan này, người yêu cháu nó có hư ấy, thì chú còn lâu mới dạy được, nhá. Phụ nữ là phải đẹp, phụ nữ là phải biết kiếm tiền, phụ nữ là phải nhẹ nhàng, phụ nữ là phải tình cảm, nhá. Phụ nữ mà ngu thì chịu. Phụ nữ việc gì phải phụ thuộc đàn ông, nó lệch thì đè đè te nó luôn hiểu không sông dài gà dài còn đầy nha tất cả đàn ông hay phụ nữ mọi thứ coi là phù du đi thầy u chúng ta mới là tất cả mình hy sinh vì nó làm gì nhiều mình hy sinh vì nó nó lại đi với thằng khác thì cũng bằng nhau hiểu chưa mọi thứ sống nhẹ vào mọi thứ là phù du thầy u ta mới là tất cả Quay lại câu hỏi về việc thầy bị đánh, thầy có thể nào cho biết cảm nhận của mình về anh em Nguyễn Thai, à nhầm Thái Nguyên không ạ? À? Tất cả các anh em bạn bè trên mọi vùng miền Tổ quốc, trên Thái Nguyên, vâng, thành phố Thái Nguyên, tất cả tỉnh Thái Nguyên, không ai có lỗi ở trong cái vấn đề này cả. Bởi vì tôi chơi với anh em Thái Nguyên tôi biết, không ai có chuyện đó. Chính vì anh em Thái Nguyên quá tình cảm, tôi chơi quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn những chia sẻ xạo lồng của thầy. Tôi biết anh em Thái Nguyên chơi rất tình cảm lên trên đầu thầy có vết xước. Thầy có thể chia sẻ rõ hơn về gia thế người tạo ra vết xước trên đầu thầy không ạ? À? Con chó, đúng không? Hình như là nó còn có cùng họ cùng tên này. Ờ, các kiểu trên đấy. Nói chung là chắc là nhà nó có tí quan hệ. Nhưng mà quan hệ với ông trời. Tao quan hệ bác Hồ, nghe nói chưa? con chó này cắn trộm bố mày này bố mày đây này quan hệ mấy ai mày chưa biết đâu nhá Vâng có lẽ đến bây giờ tôi mới nhận ra thuốc mê và đồ <laughs> của anh vẫn chưa tan, nên có lẽ tôi sẽ chuyển qua phỏng vấn Khánh Sở Cai. Chào Khánh Sở Cai anh có thể giới thiệu qua về mình có được không? Tao Khánh Sở Cai, không đàn em thằng nào, một mình tao chấp hết cấp Vâng quá đẳng cấp, chấp hết cơ mà, vậy anh có thể cho tôi biết thầy Huấn và anh em Thái Nguyên có quan hệ tình dục, à chết nhầm, tình cảm ra sao ạ? Đáng buồn là một người thầy cũng làm nhiều việc tốt. Ngày xưa quá khứ thì có ối giời ôi, thầy Huấn quá khứ ngày xưa thì cũng sai nhưng mà cũng chịu chịu xử lý pháp luật rồi. Thầy Huấn ngày xưa cũng có đi tù một lần nhưng mà bây giờ thầy sống đàng hoàng lương thiện trở về lương thiện rồi ấy, thì xã hội người ta vẫn có những người 10 người thì vẫn có người, người ghét một người ghét 100 người thì có tầm hai ba người ghét thì hơi buồn là thầy lại đi đúng đất Thái Nguyên thầy Huấn này ngày xưa năm hai hai mười mười sáu hay gì ấy, khởi nhớ không làm năm hai mười sáu có lên ba Thái Nguyên chơi và có bị đánh toang đầu nhá thầy Huấn hai mười sáu lên Thái Nguyên chơi vào ba Thái Nguyên chơi không biết ba nào ấy bị à, vỡ sọ này đi có vẫn có cái tấm hình trên mạng ấy vẫn có cái hình trên mạng băng đầu ở trong bệnh viện đấy nhưng mà không sao cả mũi anh giống mũi rồng quá mũi anh mũi kỳ lân em ơi mũi anh là mũi kỳ lân nhá à, thì là thầy huấn bị băng đầu ở thái nguyên năm 16 và thái nguyên là một mảnh đất giữ với thầy huấn thầy huấn quả này ấy thầy huấn quả này ấy xong quả này thầy huấn à, lên không đến thái nguyên nữa thầy ạ à thầy có đi về yên bái thầy lé đất thái nguyên là đừng đi qua thái nguyên rồi nhá Khánh Sở Cai, vậy việc bóc cốt huấn hoa hồng này có gây nguy hiểm cho anh không? Theo tôi nghĩ, anh có người chống lưng, anh có thể tiết lộ thật về danh tính của mình không ạ? À? Chân mạnh nhân tự đi đâu cũng có, cận vệ, ngũ tướng thằng này là có, Hàn Long thập bát trượng. Hàn Long thập bát trượng này, yeah! Dạ! của anh khá mạnh dậy hắn nó bắt nó bắt trưởng nó là tiền thân của chiêu múa quạt ngày nay đấy tôi chết, lại nói chuyện với lúc Khánh chơi đồ rồi, tạm biệt Khánh nhé, tôi xin giúp vô hắng vợ huấn hoa hồng, một người thân của anh để đặt một số câu hỏi sau. Chào em, sau khi huấn từ bệnh viện trở về, sức khỏe của huấn ra sao vậy em? Huấn, anh huấn đi ờ, Hà Giang rồi, đi tìm cái Hà Giang. Rất cảm ơn em, qua lần bị thương ở đầu, thầy huấn của chúng ta đã có xu hướng mới, đó là lên Hà Giang chăn rau sạch. Qua thông tin em cung cấp tôi sẽ gửi đơn lên Hiệp hội Bảo tồn Chó Cảnh Việt Nam để triệt sản thầy huấn. Mong em xích thầy lại, chúng tôi sẽ liên hệ với em sớm nhất. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này, chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật.